làm vâng, giật mình luôn có cái uh, vừa mới nhìn thấy cái cái cái uh, này nhìn đang giật mình không hiểu là là là là ai cho nó ăn cái gì uh, tưởng là lại tự nhiên lại cho ăn uh, thịt xay sống hay là như thế nào hóa ra nhìn kỹ hóa ra nó là cái gì nó là cái múi bưởi Hóa ra là sực nhớ ra là hôm qua mình để còn ba cái mũi bưởi để ở trên bàn là không biết là con nào là cái con lôi xuống ăn vụng. Không là ăn thì ăn cả vỏ cả hạt rồi cái vỏ nó không tiêu được nó nôn ra đây. Đây. Cả hạt đây này. À, ăn tham này. Như này là một con một con ăn tham là ăn nguyên cả ba mũi luôn. Nó mới ra từng này nôn ra từng này. Mà chưa biết là con nào đang hỏi đang hỏi xem là, là con nào ăn vụng mà tất cả nó đều quay đi không có con nào có liên quan gì cả đứa nào nôn ra cái này có phải pila không hả à? có phải pila ờ, ăn vụng cái mũi bưởi rồi nôn ra đây không ừ? có phải không phải pila không hay là con messi có phải con messi không đứa nào ăn vụng cái mũi bưởi này rồi nôn ra đây hả đứa nào không ngồi yên đấy để ta xem xem là xem là đứa nào là đứa nôn ra yên yên đấy yên đấy đứa nào nôn ra cái mũi bưởi này đứa nào ăn vụng đây hả chỉ có ba đứa nhà này chỉ có ba đứa thôi mà nôn ra đây ăn thì thì thì không cho ăn mà lại dám trèo lên trên bàn rồi với đồ xuống rồi rồi mà ăn không nó Messi lùi lại không có ngồi gần vào đây rồi lại dính vào kia bẩn nghi nhất là là siro nhá bởi vì là siro là chuyên là lôi xuống nhá chuyên là siro là là là, là lôi xuống để mà siro ăn nhá con siro là đáng nghi nhất siro lên trên ghế là ngồi rồi ngồi xuống Messi lùi lại để ta kiểm tra miệng từng con một ngồi xuống đi nào con siro há miệng ra xem nào há miệng ra à há miệng để xem xem mà trong miệng còn dính gì không há miệng ra xem nào há miệng ra để ta xem nào trong miệng có dính gì không có dính bất kỳ một cái cái cái cái, cái tí bưởi nào không không có à? bây giờ mà nó nôn ra thì cũng chả còn dính thế nào được con Messi xem nào há miệng xem nào hay là con tha xuống rồi rồi mẹ ăn vụng xem nào có gì không yên có gì không không có gì con pila còn con pila nữa xem nốt há miệng ra xem nào há miệng kiểm tra ờ, con ờ, Messi gọn ra để kiểm tra con pila xem nào há miệng xem có phải ăn vụng không không dính tí nào cả bên này yên nào tóm lại là đứa nào là đứa ăn vụng hôm uh, qua hôm qua bà lôi lên trên này à, hai cái uh, ba cái mũi bưởi đúng không để trên thấy cái túi để thế này đúng không nó thà sung thế nào còn nào ăn ăn cả vỏ cả ăn à, này là ăn tham ăn một mình rồi ăn cả vỏ cả hạt không là vào là vỏ với hạt nó không tiêu được nó nôn ra là nó như kiểu ăn vào cái vỏ này nó như kiểu nó ăn vào cái túi ni lông ấy à, nôn ra đây đang nhìn đang giật mình đang bảo là quái lạ sao lại hôm nay này tự nhiên lại lại lại lại lại ai lại ờ, có ấy lại cho ăn uh, thịt xay sống thịt như là thịt bò màu đỏ như thịt bò hóa ra là bồng đào đã ở trong ấy, nó cái bàn này nó ở chỗ nào nó cũng với được chẳng qua là các đồ đạc ở trên bàn là chúng nó không có với xuống chúng nó nghịch thôi nhưng mà nếu mà đồ ăn là nó tha xuống ngay mà tha xuống ấy là thường là siro là con tha nhá này siro siro ơi Hôm nay có phải siro tha không? Thường là siro tha xuống Còn nếu mà ăn thì là ăn chung Đây là vừa nôn ra xong không để nó nôn này ra này nó cũng phải ăn khoảng tầm 30 phút một tiếng hai tiếng gì đấy thì nó mới giả dạ dày nó mới kích cứng nó mới nôn chưa biết là là là là là đứa nào ừ, là cái đứa ăn vụng Ờ, vụng nôn ờ, ra đây hạt này ăn thế này là theo kiểu nó ăn tham nó nhai láo nháo láo nháo cái nuốt rồi nhìn nó lại là bồng đào bưởi ruột đỏ đấy mà nhìn trong giật mình này đang bảo là quái sao lại cho ăn này có tự nhiên lại cho ăn thịt bò xay gì đây mà này thấy có cho nôn ra vẫn chưa nhìn được ra là là thái độ là con nào là cái con mà ăn vụng ba con dự đoán là siro là siro chính là con tha xuống là siro là chuyên tha xuống này chuyên là siro là cái đứa mà mà mà mà, mà thả xuống rồi bà với mẹ ờ, tham gia cùng xem là siro còn dính cái gì ở mũi không kiểu gì này kiểu gì chả dính dấu vết đó dạ. vâng trên ghế này là siro ừ. út ít này. chuyên là chỉ có nhăm nha nhăm nha là có cái đồ gì là tha xuống đồ ăn đồ lạ gì là tha xuống Messi có tham gia vụ này Messi có tham gia cùng với con Siro không hả con Siro tha xuống Messi có có có có có có ừ, ăn cùng với nó miếng nào không ừ. đang ngồi chuyện cứ đánh trống láng mắt lim ra lim dim như kiểu buồn ngủ lắm lúc khỏi tội đến con nào cũng buồn ngủ con Pila nữa Pila có tham gia gì cùng với con Siro không hả có tham gia gì ăn uống cùng với nó không nó tha xuống mà ăn cùng với nó cũng là đồng phạm nhá tha xuống mà ăn cùng với nó cũng là đồng phạm đấy đến lúc hỏi đến mắt cái liêm da liêm dim thế nào cũng như kiểu là đang buồn ngủ lắm với để gì xong không gì thì chả thấy đứa nào buồn ngủ cả mà cứ đến lúc mà ấy ở cái thì đứa nào cũng buồn ngủ thôi nhá lần này tao bỏ qua tao tha thế nhá na lần sau cấm nha không có tha xuống nha mà một đứa tha xuống là hai đứa kia phải sủa nha con Pila nghe chưa Pila nghe nhớ nha cả con Melsi nữa nha lần sau một con Siro mà nó tha xuống là phải sủa lên để báo nghe chưa không được ăn vụng cùng với nó nghe chưa tùy đồ thôi không phải là cái gì cũng ăn vụng ở đâu có những cái thứ là phải bóc ra thì mới ăn được không bóc mà nuốt cá ăn thì chỉ tốn nôn ra mệt người làm gì ừ, vừa va vừa vặn rồi ok lần này bỏ qua nhá nhớ nhá lần sau là cái gì mà anh cho mới được ăn nhá chứ không phải là cứ để ở trên bàn là là là, là thích là tha xuống thôi nó tha xuống là tất cả các đồ đạc khác là không có một cái gì là là là là thay đổi vị trí cả đây chị mẫn ừ.